trời sinh ra kiếp mã hồng, người hai bên nước giữa sông tình đời đụng trong phần người lòng đong nước mắt